Vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của Nguyễn Tôn Đức. Và ở video lần này, Đức sẽ giúp các bạn giải quyết một câu hỏi mà Đức nghĩ rằng câu hỏi này vô cùng quan trọng. Và nó quan trọng đến nỗi nó quyết định nếu các bạn trở thành tiếp viên hàng không thì đây là một câu hỏi các bạn phải trả lời ngay bây giờ. Rất nhiều người đã trả lời sai câu hỏi này. Chính vì vậy, họ gắn bó với công việc này chỉ được một thời gian rất ngắn. Có người chỉ có 6 tháng, có người chỉ có một năm và có người chỉ được hai ba năm và khi các bạn đã gắn bó một công việc trong vòng 6 tháng đến 3 năm thì có nghĩa là các bạn đã bỏ lỡ 3 năm cuộc đời của mình và các bạn nghĩ có đáng không khi các bạn bỏ lỡ 3 năm cuộc đời của mình chỉ vì không trả lời câu hỏi ngày hôm nay vì vậy đây là một video bạn phải xem nếu các bạn chọn tiếp viên hàng không là một công việc tương lai của mình đây là một câu hỏi cực kỳ quan trọng bạn nên chọn hãng hàng không nào để đầu quân ngay bây giờ đầu tiên đức muốn các bạn hãy ghi xuống bạn thực sự muốn điều gì hãy trả lời cho mình thật rõ ràng câu này bạn thực sự muốn điều gì bạn muốn trở thành tiếp viên hàng không nhưng bên cạnh đó bạn cũng muốn đi du lịch bạn cũng muốn đến các điểm bay khác nhau đến các thành phố khác nhau đến các điểm du lịch khác nhau nếu bạn muốn điều đó thì liệu các hãng hàng không quốc nội có đáp ứng đủ cho bạn hay không những hãng hàng không như Jetstar và Bamboo đây là những hãng hàng không chủ yếu đang bay đường bay quốc nội và nếu họ có mở các đường bay ngắn thì hiện tại nó cũng đang ở những đường bay quốc tế ngắn và về ngay điều này có nghĩa là các bạn không phải là đi đến điểm này rồi các bạn ở lại đó mà các bạn chỉ bay đến đấy rồi các bạn quay đầu về thì thực sự cái công việc này nó cũng chẳng khác gì một công việc văn phòng nhưng mà điều khác biệt ở đây là các bạn không làm ở văn phòng mà các bạn làm ở trên trời đó là điểm khác nhau nhưng mà thực sự ra không còn gì khác nhau cả và các bạn khi mà làm công việc này các bạn muốn được đi nhiều nơi thì các bạn nên chọn hãng có nhiều điểm bay khác nhau và đầu tiên thì mình muốn gợi ý cho các bạn Vietnam Airlines là một lựa chọn tốt bởi vì nếu các bạn chọn hãng hàng không Việt Nam các bạn sẽ được bay đến các địa điểm như sau Nhật, Hàn, Anh, Nga, Úc, ờ, Đức, Pháp Hiện tại các đường bay đến các địa điểm này đang còn được nghỉ lại có nghĩa là các bạn có thể tham quan những thành phố hoặc là các bạn có thể tham quan những địa điểm du lịch ở đó và không tốn một đồng chi phí nhưng nếu các bạn chọn bay các hãng hàng không quốc nội thì hiện tại bạn chỉ bay đến đó rồi bạn quay đầu về thì cái công việc của bạn nó cũng như một công việc bình thường khác nó không có điểm gì khác biệt cả và hiện tại mình cập nhật được thì hãng hàng không Vietjet cũng đã bay đến Hàn Quốc và Nhật Bản cũng được nghỉ lại nhưng sắp tới hoặc là trong tương lai thì họ có thể mở thêm các đường bay nhưng mà các bạn biết đấy thời gian mở thì chưa có và các bạn nghĩ sao khi mà các bạn chọn một công việc và các bạn đồng hành nó một khoảng thời gian khá là dài thì các bạn hãy đưa ra cho mình quyết định ngay bây giờ hãy ghi xuống những gì mình muốn hãy ghi xuống và ghi thật rõ ràng từ đó các bạn hãy lập ra một list những hãng hàng không khác nhau sẽ cho bạn những điều kiện khác nhau khi các bạn chọn được hãng hàng không thỏa mãn các điều kiện của mình các bạn hãy tự tin và xem điều kiện đăng ký thi tuyển và hãy đăng ký thi tuyển vào hãng hàng không đó các bạn đừng lo nếu các bạn chưa có kinh nghiệm thi tuyển bởi vì Đức có thể giúp đỡ các bạn Đức đã soạn sẵn ra một bộ đề và bộ đề này có thể giúp các bạn thi tuyển một cách dễ dàng vào các hãng hàng không ở Việt Nam và nhân đây thì Đức cũng muốn nói luôn với các bạn rằng các bạn sẽ thế nào nếu mà chọn làm việc ở hãng hàng không quốc tế và đây là những điểm lợi và những điểm hại nếu các bạn chọn làm việc ở các hãng hàng không nước ngoài đầu tiên một điểm mạnh mà Đức muốn nói khi các bạn chọn các hãng hàng không quốc tế để đồng hành thứ nhất là các bạn có thể được đi đến nhiều điểm bay hơn và cái thứ hai là các bạn có thể du lịch ở những điểm khác và những điểm mới lạ hơn cái thứ ba các bạn có một cái khoảng thời gian làm việc chuyên nghiệp và được ở trong một cái môi trường và tiếp xúc với những người văn, văn hóa người bản địa và điều này cũng rất là tốt khi các bạn có thể ở lại và phát triển sự nghiệp của mình sau này nhưng các bạn phải lưu ý một điều sau đây khi các bạn chọn hãng hàng không quốc tế có một điều rất là khó khăn đó chính là về rào cản ngôn ngữ bạn nghĩ thế nào khi một chuyến bay có 12 tiếp viên nhưng trong đó chỉ có mình bạn là người Việt Nam bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn về rào cản ngôn ngữ trên chuyến bay đó các bạn thường sẽ làm việc một mình công việc thì là bạn đã được phân công trong task kẹp nhưng khi mà các bạn muốn nói chuyện với những người khác thì họ nhiều đôi lúc họ cũng rất là ngại bởi vì rào cản ngôn ngữ làm cho họ cảm thấy ngại khi muốn nói chuyện với bạn tất nhiên không phải là tất cả nhưng mình nói đa số hầu hết là như vậy chính vì vậy làm việc cho hãng hàng không nước ngoài sẽ vô cùng cô đơn và điều thứ hai các hãng hàng không nước ngoài các bạn phải lưu ý điều này họ không có chính sách nâng bậc cho tiếp viên người nước ngoài và điều này mình đã nhận thấy ở trong rất nhiều hãng hàng không hầu hết các hãng hàng không mình không nói là tất cả nhưng mà hầu hết các hãng hàng không đều không có chính sách nâng bậc cho tiếp viên người nước ngoài vì trong tiếp viên của nước của họ thì họ sẽ dễ dàng để điều hành cái tàu bay nó hơn nên cùng lắm là bạn có thể nâng bậc lên tiếp viên hạng thương gia nếu các bạn muốn nâng bậc lên thành tiếp viên trưởng thì đây là một điều khó khăn và có thể các bạn sẽ phải làm công việc ở vị trí hạng thương gia suốt sự nghiệp của mình nếu các bạn chọn hãng hàng không nước ngoài để đồng hành và một điều lưu ý nữa nếu các bạn chọn làm việc cho các hãng hàng không nước ngoài thì các bạn sẽ ở lại nước sở tại của họ và thực hiện các đường bay từ nước của họ về Việt Nam sau đó quay đầu các bạn có thể đi đến nhiều điểm du lịch khác nhau điều này là hoàn toàn có thể nhưng các bạn sẽ bị giới hạn có thể là trong hai tháng họ sẽ cho bạn bay đổi đường bay đến các địa điểm khác một lần hai tháng các bạn có quyền request quyền order đến các địa điểm khác một lần nhưng mà sau đó thì sao các bạn vẫn phải thực hiện cái đường bay từ nước của họ về đến nước Việt Nam vì đó là đường bay mà họ cần bạn nhất họ cần bạn bởi vì cái rào cản ngôn ngữ giữa hành khách người Việt Nam ở trên chuyến bay của họ chính vì vậy hôm nay các bạn phải trả lời câu hỏi này hãy trả lời cho mình câu hỏi rằng mình thật sự muốn điều gì mình muốn công việc tiếp viên hàng không chỉ là một trải nghiệm một trải nghiệm để mình có thể làm trong vòng 1 đến 2 năm sau đó mình trở lại với công việc mình đã được học hay là mình chọn tiếp viên hàng không là một sự nghiệp lâu dài của mình điều này rất quan trọng đến tương lai của các bạn mình đã làm ở trong hãng hàng không được 8 năm và mình đã nhận ra rất nhiều về những người làm ở hãng hàng không khác nhau sẽ có những sự lựa chọn khác nhau và họ có hạnh phúc với sự lựa chọn của họ hay không thì đó là do quyết định ngày hôm nay các bạn hãy thử đặt ra một câu hỏi rằng nếu các bạn làm IT các bạn làm việc cho một hãng như là Microsoft và các bạn làm việc cho một hãng ở bên ngoài thì các bạn thấy môi trường nào sẽ đưa cho bạn một cái lợi ích tốt hơn môi trường là một thứ vô cùng quan trọng nếu các bạn có một môi trường tốt thì các bạn sẽ hạnh phúc với công việc của mình còn môi trường không tốt thì các bạn sẽ làm việc nhưng công việc của bạn sẽ không hạnh phúc và từ đó hiệu quả của công việc của bạn sẽ bị giảm xuống từ đó bạn sẽ phải đối mặt với những án kỷ luật của hãng hàng không và bạn biết ở đấy ngành hàng không là một ngành dịch vụ ngành dịch vụ thì cực kỳ quan tâm đến kỹ năng ứng xử kỹ năng giao tiếp giữa tiếp viên với khách hàng chính vì vậy mỗi hãng hàng không sẽ cho bạn một cái lợi ích khác nhau hãng quốc nội hay hãng quốc tế cũng đều có những cái lợi ích riêng và có những cái bất cập riêng vì vậy hãy trả lời câu hỏi ngay bây giờ và nếu các bạn có những thắc mắc gì hãy gửi câu hỏi về cho Đức hãy bình luận xuống dưới đây để Đức có thể làm ra những video tiếp theo có thể giúp đỡ các bạn và Đức cũng sẽ chia sẻ cho các bạn một bộ câu hỏi bộ câu hỏi dùng để thi tuyển vào các hãng hàng không các bạn có thể bước vào cuộc thi tuyển một cách tự tin và thoải mái từ đó nâng cao tỷ lệ đậu của bạn lên một cách đáng kể Vâng, và nếu các bạn cảm thấy video này hay và nó có ích với các bạn thì các bạn đừng ngại hãy nhấn vào nút theo dõi và hãy chia sẻ đến những người đang có ý định thi vào ngành này giống như bạn vì đây là một video có thể giúp đỡ cho cuộc đời của họ hãy chia sẻ nó và giúp đỡ những người khác bởi vì sống là cho đi chứ đâu phải nhận cho riêng mình một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo